lắm quê mình sự nghề biển trung đất khó khăn mùa đông trời buốt giá mùa hạ nắng cháy xa ruộng đồng khô nứt nẻ mưa đi không kịp về bao đời dân xưa nghề bên lời thề sẵn son Hò ai về đó năm đêm ngày đó hoa có bến thủy bóng sáng ai còn khi một thời chờ đợi người đi